Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Bác sĩ Khoa, tuyên giáo và truyền thông đại bịp. Tuần qua, mạng xã hội dậy sóng bởi một số tờ báo đảng như Vietnamnet, VN Express, VTV đem hình ảnh trẻ em Mỹ trích ngừa, ngụy tạo gắn ghép cho trẻ em các nước UAE. Ấn Độ đang trích vaccine Verocell của Trung Quốc, rồi một số quan báo có cao cấp chính trị của Đảng lại tung hô tuyên truyền câu chuyện bác sĩ Khoa rút ống thở giết mẹ để cứu sản phụ sinh đôi. Bình thường mà, có gì mà xôn xao, các trò chơi chính trị này, tuyên giáo và các sử gia của Đảng đã xài từ lâu lắm. Chế Lan Viên sinh năm 1920, mất năm 1989, thi nhân của Đảng lúc sống sáng tác một bài thơ có tựa Cành đào Nguyễn Huệ được vào tuyển tập sách văn học tham khảo có nội dung như sau – Hắn nhớ thăng long, hắn nhớ đào, mai vàng xứ Huế có khuây đâu, đào phi theo ngựa về cung nhé, nở cạnh đài gương sắc chiến bào. Họa theo chế lan viên, các nhà tuyên giáo chứng danh của đảng thì nhào nặn câu chuyện quản lâm ly hơn, đưa vào tư liệu giáo khoa nghiên cứu, giáo trình giảng dạy. Chuyện kể rằng thấy hoa đào thăng long năm ấy nở tuyệt đẹp, Nguyễn Huệ chọn một cành đào Nhật Tân hé nụ, sai người mang vào Phú Xuân Huế tặng Ngọc Hân, Cành đào được buộc chéo bằng lạt gian mềm, ngoài phủ gấm vàng, dịch chạm thay nhau hỏa tốc đưa cành đào vào Nam. Hai ngày sau, tối ngày mùng 7 tháng riêng, đào đã đến tay người nhận. Nhìn cành đào lung linh hoa nở, Ngọc Hân Hoàng hậu sung sướng rơi đậy, ngỡ mình đang đứng trên mảnh đất thăng long. Sau này giáo sư Phạm Duy Khuê mới tiết lộ sự thật trong một kịch bản sân khấu trèo có tên Quang Trung, sáng tác năm 1964, soạn giả Trúc Đường sinh năm 1911, mất năm 1983, tên thật là Nguyễn Mạnh Phát anh ruột nhà thơ Nguyễn Bính đã hư cấu, bịa ra cho thêm phần lâm ly thôi. Khôi hài như thế, vậy mà khối khoa học gia lẫn chính trị gia của đảng tin như sấm. Một số sử gia bưng bô cho đảng cũng gật gù tấm tắc cho rằng anh hùng áo vải, lãng mạn và tâm lý quá. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông Trần Huy Liệu đã tự biết về nhân vật Lê Văn Tám, một thiếu nhi tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè. Một số thông tin ghi nhận, ông Liệu từng nói với giáo sư sử học Phan Huy Lê rằng sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại dùm tôi, nhỡ khi đó tôi không còn nữa. Trần Huy Liệu từng nắm chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Chính phủ Hồ Chí Minh những năm sau 1945, ông Liệu giữ chức Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam. Giáo sư Lê cũng đề cập đến chi tiết phi lý trong câu chuyện là cậu bé Lê Văn Tám sau khi tẩm xăng vào người và tự châm lửa đốt, vẫn còn khả năng chạy từ ngoài vào kho xăng với quãng đường 50 mét. Tôi đã hỏi một số bác sĩ và họ cho rằng với sức nóng của lửa xăng, một em bé không thể chạy xa đến vậy. Vậy mà Đảng Cộng sản đưa vào sách lịch sử Sài Gòn chợ lớn Gia Định, kháng chiến năm 1945-1975, bộ sách Mùa thu rồi ngày 23 của nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội năm 1996 cũng chép chuyện này. Để tuyên truyền như thật, Đảng cho đặt công viên, tượng đài, trường học, đường phố mang tên Lê Văn Tám. Kinh hơn, họ cho khắc tên liệt sĩ Lê Văn Tám vào đền tưởng niệm liệt sĩ ở Bến Dược Củ Chi. Không chỉ Lê Văn Tám ở Việt Nam, còn có nhân vật Võ Thị Sáu. Dù Võ Thị Sáu không bị hư cấu như Lê Văn Tám, nhưng nhân vật này đã bị thêm vào nhiều câu chuyện không có thật, bị biến thành một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Võ Thị Sáu sinh năm 1933, mất năm 1952, quê xã Phước Thọ, Tổng Phước Hương Thượng, tỉnh Bà Rịa, nay thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cha là ông Võ Văn Hợi làm nghề đánh xe ngựa thổ, mẹ là bà Nguyễn Thị Đậu buôn bán bún bì trà tại chợ đất đỏ. Nhân chứng cùng thời cho biết, bà Sáu vốn không bình thường, từ nhỏ ngây ngây dại dại, cắm hoa trên đầu đi khắp làng. Võ Thị Sáu có anh ruột là Võ Văn Me, đi theo Việt Minh, Lợi dụng kiểu nửa khùng nửa điên của võ thị sáu, Việt Minh đã bày vẽ và súi sáu mang lựu đạn ra giữa chợ ném vào lính Pháp. Quan Pháp lẫn quan Việt không chết, chỉ có mấy chục dân thường lãnh đạn, chết oang uổng. Võ thị sáu bị bắt giam, bị kết án tử hình và bị xử bắn tại Côn Đảo. Để thổi phồng xây dựng thần tượng tạo tâm lý khát máu trong tầng lớp thanh thiếu niên, Đảng đã công nhận Võ Thị Sáu là liệt sĩ, truy phong anh hùng lực lượng vũ trang. Họ còn theo dệt chuyện trước khi chết sáu cài hoa Lê Kim Ma lên tóc và hát vang bài hát lên đàng. Chưa hết, Đảng còn cho theo dệt những câu chuyện hoang đường về hồn ma linh thiêng Võ Thị Sáu tại Nghĩa Trang Hàng Dương để hù dọa những ai không thuận theo tiếng gọi và con đường của Đảng. Thật kỳ lạ, một trẻ em khuyết tật não bộ bị lợi dụng để làm kẻ khủng bố giết người máu lạnh, làm chết oan nhiều người dân vô tội là hành vi cần lên án, ngược lại còn được Đảng tôn vinh ngợi ca chiến công trong thơ ca nhạc họa, đưa vào tài liệu lịch sử sách giáo khoa dạy cả bậc tiểu học. Nực cười khi mà Hoàng Phủ Ngọc Phan kẻ cùng anh trai là Hoàng Phủ Ngọc Tường là hai trong số những tên đao phủ khát máu từ chiến khu trở lại Huế để chỉ huy lực lượng Việt Cộng bắn giết tàn bạo dân Huế trong cuộc thảm sát kinh hoàng có 102 tại Kinh Thành Huế vào Tết Mậu Thân năm 1968 lại đăng đàn với một bài khá dài kiểu hăm dọa trên tuần báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh với tựa đề Không được xúc phạm liệt nữ võ thị sáu. Cho đến tuổi gần đất xa trời, anh em nhà họ Hoàng Phủ vẫn quyết tâm bưng bô cho đảng đến hơi thở cuối cùng. Ngoài các nhân vật kể trên còn có anh hùng Nguyễn Văn Bé sinh năm 1941 mất năm 2012, quê ở Châu Thành, Sông Bé, Cha là ông Nguyễn Văn Hội và mẹ là bà Lê Thị Ba, sống ở Kim Sơn, huyện Long Định, tỉnh Định Tường. Nguyễn Văn Bé theo Việt Cộng năm 1961, thuộc đơn vị 860V, đơn vị vận tải miền Trung Nam Bộ, bị bắt ngày 30 tháng 5 năm 1966 tại đèo Cả Bèo, xã Mỹ Quý thuộc tỉnh Kiến Phong. Thông tin cho biết bé bị thương nặng được lính Mỹ chữa trị và nhanh chóng quy hàng để phục vụ chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Sau này bé định cư ở Hoa Kỳ và mất ở quê nhà Việt Nam năm 2012. Ngày Nguyễn Văn Bé mất tích, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam suy diễn bé ôm mìn tấn công quân địch và anh dũng hy sinh, họ cấp tốc truy tặng anh danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và huân chương quân công giải phóng hạng 3 cho Nguyễn Văn Bé. Báo chí miền Nam Việt Nam lẫn báo chí Mỹ, báo Times số ngày 17 tháng 3 năm 1967 đều trưng dẫn hàng loạt bằng chứng cho thấy anh hùng Nguyễn Văn Bé đang sống và đã hồi tránh, trở về với chính nghĩa quốc gia. Thậm chí có cả hình ảnh Nguyễn Văn Bé đang đọc báo Tiền Phong. Báo chí từ Cộng sản Bắc Việt và Trung ương Cục miền Nam đều phản bác kịch liệt cho đó là thủ đoạn tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy mới có chuyện cười ra nước mắt Nguyễn Văn Bé đọc bài báo viết về Nguyễn Văn Bé anh dũng hy sinh, đăng trên báo Tiền Phong số ra ngày 17 tháng 12 năm 1966. Giống như Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, tấm gương của anh hùng Nguyễn Văn Bé được đưa vào sách giáo khoa vào lịch sử. Tên Nguyễn Văn Bé được đặt tên đường, tên trường học và các liên tri đội trên khắp Việt Nam. Mãi đến năm 1996, một số cựu chiến binh là đồng đội của Nguyễn Văn Bé năm xưa theo Việt Cộng đã nhìn thấy Việt Kiều Nguyễn Văn Bé bằng xương bằng thịt trở về quê nhà nên đã mạnh dạn gửi thư cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ ra đảng ta đã sai lầm ngớ ngẩn, không nên làm ngơ tiếp tục tôn vinh một người đã chiêu hồi quốc gia năm ấy nữa. Đảng xấu hổ chỉ đạo chính quyền âm thầm tháo biển thay đổi tên đường, loại cái tên Nguyễn Văn Bé ra khỏi sử sách. Tuy nhiên đến nay, một số nơi vẫn chưa biết, vẫn duy trì tên trường học tri đội Nguyễn Văn Bé. Còn nhiều lắm những câu chuyện hoang đường nhưng hiện thực như thế, được Đảng Cộng sản dựng lên theo từng thời điểm, phục vụ cho mục đích mưu mô chính trị. Dối trá và lừa bịp, cháo trở và mê hoặc là ngón nghề của tuyên giáo Cộng sản. Họ muốn tẩy não, nhồi sọ cả trẻ em, học sinh và thế hệ trẻ. Dân chúng Việt Nam cứ phải lầm lũi cúi đầu đi theo đảng, cấm cãi nếu không muốn nếm rùi cui, súng đạn và ngục tù. Đảng luôn đúng, không sai và không bao giờ nhận lỗi.